ngàn dân văn á tiền thánh thượng ngàn đông cung tuần quan giáng đàn hôm nay bay về ngàn cánh khuya nguyệt lặn sao tàn áo sao tan chiếc thoi bàn nguyệt y, y, y khoan khoan trèo vào gập gành đôi thấp núi cao y à, à ơi à, à, à, à gấp gành đồi thấp núi cao treo xa núi đỏ ý, treo vào ngàn xanh trên thượng nước ngàn tôi tu anh linh ngồi kiêu công chúa quyền nợ hành núi non danh thơm đã khắp tiếng đồn à ơi à danh nghi thơm ma đã khắp tiếng đồn sấm gian mặt biển ý mưa tuôn đầu gánh ra long lanh ơi à mắt phượng lóng lanh mặt hoa nhị hương tố điểm lan ra ý à xa cổ tay tượng à đầu vấn tóc mai vốn dòng công chúa thiên đồng tiên một tuần hương ý à ơi à, à, à. khăn điều ao thắm dịu dàng ước xa cô nàng cả dâng bông dâng hoa cô đôi nét na ưa nhìn cô nàng ba dạo cánh hồ tiên ý à bầu xuân sắc tốt tươi rơm rà trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa à, à, à, à. à mây nặng chiếu lưng đeo gót tiên hải xào qua đèo sớm mai con sao quai túi dắt ở bên người à sắt bên người hen rừng hái quả nói cười liễu lô hái đào lê cam quýt nhãn dừa đồng trầu loan giá về đây áo xanh chân dần hài hoa cất cao tiếng hát hòa vàng câu ca cất cao tiếng hát cái thượng ngàn quyền phai bao lạc hà giang ý ý ý, ý a à. khuyên cai a à, hạ thu ngàn châu a xin tầng khe suối một bầu tiêu giao dòng ở ngàn quế ngàn đào bay lên non vượt kêu chim hót đầu non ý, ý, à. vượt kêu chim hót đầu non chớp bể đôi đoạn mưa nguồn từng phen nương gió lúc lại thác xem ý nghĩ à ơi à, à, Sơn Hoàn Thánh Giá hồi cung